À, xin chào tất cả anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu và chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung thì à, cái bộ đồ chơi này nó là bộ đồ chơi gì thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em những anh em nào chưa biết thì anh em có thể là xem hết video anh em liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình để anh em có thể sở hữu một bộ đồ chơi Đấy, nó hiệu quả cho anh em khi mà anh em đến sân chơi anh em đánh nhé Đấy thì à, đây chính là cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt hay còn gọi là bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt đấy thì nó chỉ có duy nhất một hột tài xỉu thôi đấy thì cái cách đánh của nó như thế nào thì cái cách đánh của nó nó có hai cách đánh thứ nhất là anh em có thể làm cái làm cái thì anh em có thể ờ, dựa vào cái cách dung này và anh em cân tài cân xỉu để anh em đánh nhé thì ví dụ như là nhất nhị thì là anh em có thể là kết xỉu nhất nhị thì anh em có, ai mà đánh làm mà đánh nhất nhị nhiều quá thì anh em có thể can nền Đấy, căn nền ví dụ như nền là hai ba triệu thì anh em có thể can nền hai ba triệu còn tài bao nhiêu thì anh em có thể anh em mở hết nhé đó thì đấy là cái cách đánh đầu tiên và cách đánh thứ hai thì là anh em có thể đưa được hột vào sân chơi đấy, ví dụ như anh em nào đưa được hột vào sân chơi thì anh em đưa hột này vào sân chơi đấy, anh em ở ngoài anh em cũng cũng cái tỷ lệ dung này và anh em bắt cái bộ hột tài xỉu và dung bốn mặt anh em đánh đó, đó là cách thứ hai đấy thì ờ, cái cái bộ hột tài xỉu có dung bốn mặt này thì nó nó bao cho anh em tăng tích đấy, nó bao cho anh em lên tăng tích lên từ 90 phần trăm đó 90 phần trăm là như thế nào thì 10 phần trăm đó là không bao cho anh em trẻ hột đấy còn tất cả những cái tăng tích tôi đều bao cho anh em hết đấy, ví dụ như nước muối thì nổi đấy, dọi đèn thì à, trong khoảng tầm 90 phần trăm trong 90 phần trăm đây tôi sẽ thử ra đèn cho anh em nhé thì bây giờ đa số ở sân chơi à, bây giờ thì chỉ có dọi đèn và thử à, nằm châm thôi nhé này đó dọi đèn trong 90 phần trăm nhé đó ừ. rất là trong nhé đó. thì thì bây giờ cái hột báo dung bốn mặt này nó báo như thế nào thì bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em này Đấy, lắc thử cho anh em thì uh, tôi lắc một cái thôi lắc một hột thôi Đấy, tôi chỉ lắc một hột báo dung bốn mặt này thôi nhé tôi sẽ ờ, cho cái ờ, báo dung bốn mặt này vào trong cái đĩa trong cái đĩa này để cho anh em cùng cảm nhận được cái độ dung của nó nhé giờ tôi sẽ lắc cho anh em test cho anh em năm bảy chén nhé Đấy, trước khi vào chơi thì anh em bật cái đèn này lên à bật cái ờ, cái nút này lên này đó bật nút này lên lắc cho anh em nhé đó bốn dung bốn dung nó là gì bốn dung nó là lục đúng không anh em lục đó lục thì nếu mà có hai hột nữa thì anh em sẽ đánh lục tài thôi hoặc là anh em biết ở trong này nó là lục rồi thì là cái phần trăm của nó lên tài thì anh em làm cái thì anh em có thể là căn nền hay là anh em có thể làm gì đó đó nói chung là đấy là tùy anh em anh em đánh chơi chơi tài xỉu rồi đấy, anh em đánh tài xỉu nhiều rồi thì anh em biết phải biết làm gì đấy. hoặc anh em làm cái nhiều rồi anh em phải biết làm gì nhá tiếp tục cho anh em này nhất này đúng không nhất nhất thì anh em đánh gì